quý vị vừa đến với công viên văn hóa thể thao và du lịch của thành phố mới Bình Dương những họa tiết và hoa văn của à, nhân tạo dòng suối cảnh vật ở đây thiên nhiên rất là hữu tình nè à. mời cả nhà ghé xem nha và ủng hộ dạ yeah mọi người mời vào xem à, đất bình dương đó là mới khách cả nhà yêu cảnh vật nó đẹp thiên nhiên được nhân tạo hóa một phần rất là đẹp dành cho studio và những ờ, những đôi ờ, cặp tình nhân được ờ, ghi là những con sắc đẹp nhất có thể Ca Răng đến với khu vui chơi du lịch và thể thao công viên của thành phố mới Bình Dương thiên nhiên cảnh là đẹp dành cho đôi lứa yêu nhau hoặc là những người làm studio áo cưới chụp hình cưới rất là đẹp cả nhà mỗi con vật xung quanh rất là đẹp cảm ơn cả nhà đã yêu thương quan tâm theo dõi nha và bên dưới video có chữ màu đỏ chữ đăng ký màu đỏ cả nhà sạc like và bấm cho đăng ký một lần để nhận những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí cảm ơn cả nhà Thanh Kiều và mời cả nhà đến tham quan du lịch Bình Dương nha Thank you. cây cảnh rất là hoang sơ à, rất là đẹp rất là đẹp cho những ờ, studio áo cưới hoặc là cặp tình nhân đôi lứa yêu nhau hoặc là những gia đình tổ chức sinh nhật giải ngoại rất là đẹp ừ. yêu cũ không Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha Và hẹn lại video sau nha Bye bye, thank you Chúc cả nhà sức khỏe nha Và thành công trên mọi lĩnh vực Đừng quên tới City, thành phố mới Bình Dương nha Thank you Và hẹn gặp lại video kế tiếp ạ à. cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi rất là nhiều và và dưới video có chữ đăng ký màu đỏ à, sạc like cho một lần à. rất cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại bye bye Bye bye.